Thưa các anh chị và các bạn, từ ngày 1 tháng 3 năm 2022, người dân đã có thể sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử hoặc ứng dụng VNEID, phần mềm khai báo di chuyển nội địa lấy mã QR do Bộ Công an triển khai trước đó để đi khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế, thay vì phải mang thẻ bảo hiểm y tế cũng như giấy tờ tùy thân như trước đây. Việc tích hợp nhiều loại giấy tờ cá nhân vào căn cước công dân, trong đó có thông tin thẻ bảo hiểm y tế sẽ giúp giảm thời gian cho mỗi lần đi khám chữa bệnh nhằm tạo thuận lợi cho người dân khi đi khám chữa bệnh. Ngày 28 tháng 2 năm 2022, Bộ Y tế ban hành công văn số 931 về việc hướng dẫn triển khai thí điểm khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip. Ngay sau đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành công văn số 533 truyền thông rộng rãi đến người tham gia bảo hiểm y tế về việc sử dụng căn cước công dân gắn chip khi đi khám chữa bệnh trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông báo tại các địa điểm trong cơ sở khám chữa bệnh để người dân dễ tiếp cận nhất do việc xác thực thông tin công dân giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm vẫn đang được hoàn thiện. Vì vậy, người dân khi đi khám tại bệnh viện từ ngày 1 tháng 3 năm 2022 sẽ thực hiện như sau. Đối với người bệnh chưa được cấp căn cước công dân gắn chip, thực hiện tiếp đón người bệnh theo quy trình khám chữa bệnh bảo hiểm y tế hiện hành là xuất trình thẻ bảo hiểm y tế và giấy tờ tùy thân có ảnh Đối với người bệnh đã được cấp căn cước công dân gắn chip, thì trường hợp kiểm tra căn cước công dân hoặc qua ứng dụng VNeID đã có thông tin hợp lệ về tham gia bảo hiểm y tế, thì cơ sở khám chữa bệnh tiếp đón người bệnh theo quy trình, đồng thời thông tin cho người bệnh biết để đi khám chữa bệnh kể từ lần sau, chỉ cần dùng căn cước công dân gắn chip hoặc chỉ cần ứng dụng VNeID, phần mềm khai báo di chuyển nội địa lấy mã QR do Bộ Công an triển khai. Trường hợp kiểm tra thông tin giữa căn cước công dân chưa kịp tích hợp với dữ liệu thẻ bảo hiểm y tế thì giải thích để người bệnh đó biết tình trạng của thẻ bảo hiểm y tế chưa thể thực hiện được với căn cước công dân. Người bệnh vẫn được tiếp đón theo quy trình khám chữa bệnh bảo hiểm y tế hiện hành, xuất trình thẻ bảo hiểm và giấy tờ tùy thân có ảnh. Việc dùng căn cước công dân gắn chip để đi khám bệnh là cách làm mới, sự thay đổi mới phù hợp trong thời đại số mang tới sự tiện ích thiết thực cho người tham gia bảo hiểm y tế cũng như cơ sở khám chữa bệnh. Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã nỗ lực trong việc phối hợp với Bộ Công an thực hiện từng bước đồng bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, xây dựng các trang giải pháp kỹ thuật để đảm bảo việc tra cứu thông tin về bảo hiểm y tế qua thẻ căn cước công dân gắn chip đem lại nhiều tiện ích cho người dân và doanh nghiệp.